Hôm nay là ngày 27 tháng 2 nhuận năm Quý Mão. Ngày này là ngày Ất Tỵ, tháng Ất Mão, năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ. Giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỵ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Trận, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chu Tước vai ngũ hành ngũ hành ninh mệnh phú đăng hỏa ngày ất tỵ tức can sinh chi nghĩa là mộc sinh cho hỏa và ngày hôm nay là ngày khác vai nạp âm phú đăng hỏa kỵ tuổi kỵ hợi tân hợi ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim đặc biệt là tuổi quý dậu ất mùi thuộc hành kim không sợ hỏa ngày tỵ lục hợp với thân tam hợp với sửu và dậu thành kim cục xung với hợi hình thân hại dần phá thân và tuyệt tý. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi quý hợi, tan hợi, tan tỵ, tuổi xung trong tháng, tuổi kỷ dậu, đinh dậu, tan mùi và tan sửu. vài các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức hợp, tốt mọi việc, sao thiên phú, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho, an táng sao thiên quý, tốt mọi việc, sau nguyệt tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, nhập kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán, ký kết. Sao thánh tâm, tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự, Sao dịch mã, tốt mọi việc, nhất là xuất hành, Sao lộc khố, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, giao dịch. Sau 6 trong ngày gồm có sao thổ ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tự, Sao hoang vu, sáu mọi việc,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 thứ hai ngày 17 tháng 4 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nha. Tử vi thứ hai ngày 17 tháng 4 năm 2023 của tuổi Tý. Bước sang ngày thứ hai đầu tuần mới, dưới sự che chở của thực thần, việc kiếm tiền làm giàu của người tuổi Tý trở nên suôn sẻ và dễ dàng hơn bao giờ hết. Con giáp này kinh doanh làm ăn phát đạt, dễ gặp được những cơ hội tốt mà phất lên nhanh chóng, dù có gặp khó khăn cũng được bạn bè, người thân giúp đỡ để vượt qua thuận lợi. Hãy cố gắng nắm bắt cơ hội trước mắt, phát huy hết nội lực của mình để không lỡ mất tiền bạc ngay trong tầm tay. Hôm nay là ngày đầu tuần có lẽ bạn sẽ chẳng có thời gian nghỉ ngơi, nếu không muốn đánh mất tài lộc, vất vả một chút, nhưng chắc chắn kết quả nhận về sẽ vô cùng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Ngày có thủy hỏa bất dung, đường tình duyên của những chú chuột lại chẳng may mắn như đường tài lộc. Sự ngang ngược và cố chấp có thể khiến bạn đưa ra phán xét sai lầm khi chưa tìm hiểu kỹ vấn đề đánh mất đi cơ hội chạm tay vào hạnh phúc mà bao người mơ ước. Đừng lúc nào cũng khăng khăng mình là đúng, bạn cần học cách lắng nghe nữa. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, việc kiếm tiền làm giàu trở nên suôn sẻ và dễ dàng hơn bao giờ hết. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, kinh doanh làm ăn phát đạt, có cơ hội phất lên. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, dù gặp khó khăn cũng được bạn bè, người thân giúp đỡ để vượt qua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 ngày 17 tháng 4 năm 2023 của tuổi Sửu. Hôm nay có thiên quan chiếu mệnh nên người tuổi Sửu dễ gặp khó khăn trong công việc, đặc biệt là việc liên quan đến chức quyền, quan chức, có tiểu nhân tranh giành, cướp công, đoạt lợi. Dẫu biết rằng làm tốt thì không sợ ai, nhưng đôi khi tránh được rắc rối cũng là điều nên làm. Về đường tình cảm của người tuổi Sửu, được cục diện ngũ hành tam hợp, tỵ dậu Sửu nâng đỡ, nên con giáp này may mắn hơn người. Mặt ngoại giao tốt đẹp, được nhiều người yêu quý, luôn nở nụ cười thân thiện trên môi. Tình yêu thuận lợi, không có mâu thuẫn xảy ra. Chuyện tiền nong cũng may mắn không kém nhờ hỏa sinh thổ. Thời gian đã cho con giáp những bài học kinh nghiệm, biết đứng lên sau khi vấp ngã. Sẵn sàng đối mặt với khó khăn, nhờ vậy mà bản mệnh ngày càng trưởng thành hơn, khó bị lừa hơn. Câu quyết cho các tuổi sửu. Tử vi tuổi ất sửu, thuộc mệnh kim, nên nhìn bản chất sự việc mà tìm hướng giải quyết sao cho thấu đáo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 Tuy có nhiều chuyện không mong muốn nảy sinh bất ngờ ngoài kiểm soát, nhưng đừng để cơn nóng giận bao trùm mất cả lý trí, mà làm ra những chuyện ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Bù lại, có chính tài soi đường chỉ lối, tài lộc đổ ùn ùn về, những chú hổ có thể kiếm một khoản kha khá cho mình nhờ sự chăm chỉ và chịu khó của mình. Hơn nữa, bản mệnh còn rất khéo léo chi tiêu, vun vén tiết kiệm hàng ngày nên tiền bạc vô cùng dư giả. Nhân ngày tài lộc tích tụ trong tay, rất thích hợp để tiết kiệm và đầu tư sinh lời để tiền bạc được sinh sôi nảy nở. Về tình cảm, con giáp này có cơ may tìm thấy được một nửa của mình trong ngày ngũ hành tương sinh như hôm nay. Mộc sinh hỏa nên mang tới nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái cho người tuổi này. Đừng để lỡ cơ hội để chạm tay vào hạnh phúc bạn nhé. Câu quyết cho các tuổi dần. Tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, cần phải kiềm chế cảm xúc của mình tốt hơn. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa, đừng để cơn nóng giận bao trùm mất cả lý trí.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 báo hiệu những tin vui về đường tình cảm của những chú mèo. Người độc thân có thể sẽ gặp được người ưng ý, tình cảm hứa hẹn phát triển nhanh chóng nhờ ấn tượng tốt đẹp ban đầu. Những xúc cảm ban đầu nhen nhóm vô cùng tươi đẹp, hãy nắm bắt lấy cơ hội để kết thúc cuộc sống FA của mình nhé. Các đôi đã yêu nhau lâu có thể sẽ quyết định nâng cấp lên một mối quan hệ có sự ràng buộc cao hơn, đôi lứa tính tới chuyện trăm năm, yêu thương nhau đủ độ thì tính tới lúc về chung một nhà, để có thể sớm chiều chăm sóc cho nhau giúp tình yêu được thăng hoa và chẳng bao giờ dừng lại. Cầu quyết cho các tuổi mão Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy, không còn phải đau đầu lo lắng về chuyện tiền bạc. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa, tài lộc dư giả, kinh doanh vô cùng phát đạt. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ, người độc thân có thể sẽ gặp được người ưng ý. Tử vi tuổi tân mão, thuộc mệnh mộc, tình cảm hứa hẹn phát triển nhanh chóng nhờ ấn tượng tốt đẹp. Tử vi tuổi quý mão,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 người tuổi thìn được chính quan tương trợ nên công việc gặp nhiều may mắn, người làm tự do có nhiều lộc lá. Những bạn sắp tới đây muốn thi cử, thăng chức, tăng lương cũng thuận lợi không kém. Nhờ cục diện hỏa sinh thổ nên tình cảm đi lên sau bao ngày ảm đạm. Hộ độc thân có người thầm thương trộm nhớ mà không hề hay biết. Người có gia đình thì con cái ngoan ngoãn, khỏe mạnh, đó cũng là hạnh phúc của bạn. Mặt tiền bạc dư giả, tất cả là nhờ công sức cày bừa tích góp của bạn trong thời gian vừa qua. Khi bạn biết cách vận dụng khả năng một cách sáng tạo và hiệu quả thì sẽ có những phương án tối ưu nhất trong việc kiếm tiền, từ đó cứ băng băng mà thẳng tiến thôi. Câu quyết cho các tuổi thìn. Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa. Bạn không thích sân si, sống rất ngay thẳng. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ. Chẳng sợ người ta lừa dối, chỉ sợ người ta hại mình. Tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mệnh mộc. Bạn cảm thấy bế tắc trong chuyện tiền nong. Tử vi tuổi canh thìn,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 Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, người tuổi tỵ có chính tài nâng đỡ, tin vui trong công việc sắp đến với bạn rồi đó. Nhiều bạn tuổi tỵ thời gian tới được cấp trên tín nhiệm, khen ngợi. Công sức cố gắng của bạn bao lâu nay cuối cùng cũng được người khác công nhận. Về mặt tình cảm của tuổi tỵ trong ngày này, nhờ cục diện hai hành hỏa tương hòa, giúp xoa dịu những mâu thuẫn cũ trong mọi mối quan hệ. Bạn hiền lành, không nóng nảy, nhân từ, là người hòa giải trong mọi mối quan hệ, ai ai cũng quý con giáp này. Tiền bạc tuy không được xuất sắc, nhưng cũng tạm ổn, có lộc đều đều. Bạn không thiếu những cơ hội làm ăn bất ngờ, nếu nắm bắt được thông tin thì tiến hành ngay, đừng do dự, kẻo lỡ mất cơ hội đáng quý. Câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, hãy dùng lòng khoan dung để đối đãi với những người lầm lỗi. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, đừng để tâm tới những lời dị nghị, đàm tiếu. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc,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 tình cảm gia đình và với một nửa của mình khá hài hòa, dễ chịu. Đặc biệt, trong những hoàn cảnh khó khăn, bất chắc, người thân luôn là điểm tựa vững chắc của bạn trong cuộc sống. Tuy nhiên, ngày này còn có sự hiện diện của hung tinh thiên quan. Công việc, chuyện làm ăn kinh doanh của tuổi ngọ có thể sẽ chịu ảnh hưởng của điều này khi mà kẻ tiểu nhân tìm cơ hội để lừa gạt. Bản mệnh cần phải tỉnh táo để không xa bẫy, làm việc gì cũng phải kiểm tra, tính toán cẩn thận nhiều lần. Câu quyết cho các tuổi ngọ Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, hiểu rõ được điều trái tim mình thực sự muốn là gì. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy, trân trọng hạnh phúc luôn hiện hữu ngay bên cạnh. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa, giảm bớt được những mâu thuẫn, bất hòa tình cảm trước đó. Tử vi tuổi canh ngọ, thuộc mệnh thổ, người thân luôn là điểm tựa vững chắc trong cuộc sống. Tử vi tuổi nhâm ngọ, thuộc mệnh mộc, đề phòng tiểu nhân tìm cơ hội để lừa gạt, chiếm đoạt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 bạn muốn yên ổn nhưng tiểu nhân thích sân si, ghen ghét, đặt điều để bôi nhọ bạn. Bạn là người có trí tiến thủ linh hoạt, tự tin tin rằng mùi sẽ đánh gục những người có ý đồ xấu đang manh nha gây hại mình. Mặt tình cảm may mắn nhờ tam hội tương trợ nên cứ vất lại tâm trạng của mùi. Người độc thân có thể sẽ tìm thấy một nửa cuộc đời. Điều duy nhất bạn cần làm là tự tin và cởi mở hơn trong các mối quan hệ. Ngày thứ hai đầu tuần mới, đường tài lộc nhờ hỏa sinh thổ nên người tuổi mùi rất may mắn, Tài chính hôm nay cho phép bạn có thể tổ chức một bữa tiệc nhỏ để gắn kết các thành viên trong gia đình. Bạn nên sắp xếp thời gian công việc về bên các thành viên trong gia đình để được hưởng niềm vui trọn vẹn nhé. Câu quyết cho các tuổi mùi. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, đừng bao giờ nói ra những lời lẽ khó nghe khi tức giận. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, sẽ mất nhiều thời gian để tìm ra con đường của mình. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa,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 bản mệnh cần có những quyết định mang lý trí nhiều hơn nữa thay vì để cho cảm xúc cá nhân lấn át nhiều như bây giờ. Đưa ra lựa chọn bốc đồng sẽ khiến cho tiền của, công sức mà bạn tích góp được tan biến. Hỏa khắc kim gây bất lợi cho chuyện tình cảm của người tuổi thân trong thứ hai này. Người độc thân có thể gặp nhiều nỗi buồn phiền khi tình duyên lận đận, dù đã tìm được người tâm đầu ý hợp, nhưng chưa chắc cả hai đã nên duyên, giữa hai bạn còn tồn tại nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Câu quyết cho các tuổi thân Tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, dễ đạt được các mục tiêu đã đề ra từ trước đó. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa, nhận được sự hỗ trợ đắc lực của đồng nghiệp, bạn bè. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc mệnh thổ, được người quen giúp đỡ tận tình mà không cần hồi báo. Tử vi tuổi canh thân, thuộc mệnh mộc, cần có những quyết định mang lý trí nhiều hơn là cảm tính. Tử vi tuổi nhâm thân, thuộc mệnh kim, tình duyên lận đận, có duyên nhưng không có phận. Các chỉ số trong ngày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 Các thần này mang tài lộc đến cho bản mệnh, chuyện kinh doanh vô cùng phát đạt, mang lại lợi nhuận không tồi, tiền bạc ùn ùn kéo về, dùng rỉnh tiền tiêu. Trong công việc, tỷ kiên cũng giúp sức khá tốt cho con giáp này trong ngày hôm nay. Bạn có những lựa chọn đúng đắn, quyết đoán và dứt khoát nắm giữ cơ hội và phát huy năng lực của mình một cách tốt nhất để đạt được mục tiêu đã định, không chần chừ hay xem xét quá nhiều mà lỡ mất thời cơ. Tuy nhiên, trái với vận trình sự nghiệp và tài lộc đang tăng tiến thì vận trình tình cảm của người tuổi dậu lại xa suốt khi mà ngũ hành kim hỏa xung khắc, gây ra những bất đồng ý kiến trong mối quan hệ của bạn và người ấy. Những cuộc tranh cãi của cả hai diễn ra không ngừng nhưng lại không tìm ra được cách giải quyết hiệu quả nhất. Câu quyết cho các tuổi dậu Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy, vận trình nhiều điều thuận lợi và suôn sẻ hơn. Tử vi tuổi đinh dậu, thuộc mệnh hỏa, ngày thích hợp để tiến hành các kế hoạch hợp tác kinh doanh thu lợi.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 cũng có thêm cơ hội khẳng định vị trí của mình. Vận tình cảm là điểm sáng trong ngày nhờ hỏa sinh thổ. Con giáp này nhận được sự ủng hộ từ người thân và nửa kia nhiều hơn mọi ngày. Có đôi lúc hơi vất vả nhưng được mọi người động viên nên mệt mỏi tan biến hết. Đường tài lộc của người tuổi tuất ngày này cũng may mắn không kém. Mỗi ngày, bạn nỗ lực hết sức không phải để theo đuổi giấc mơ vĩ đại nào đó, mà là để cuộc đời mình sau này không chỉ toàn hối hận. Câu quyết cho các tuổi tuất Tử vi tuổi giáp tuất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 ngấm ngầm vu oan giá họa của tiểu nhân nhằm hạ bệ uy tín của bạn. Có vẻ như những gì bạn đạt được thời gian qua khiến tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ nên tìm mọi cách để hãm hại, chặn bước tiến của con giáp này. Lại thêm sự tác động của thương quan sẽ càng khiến cho mọi chuyện thêm phần rối ren. Bạn cần phải tuân thủ những quy định đã được đặt ra chứ không phải làm việc theo cảm hứng, dù có đạt hiệu quả cao đến đâu. Có trách nhiệm với việc mình làm sẽ giúp bạn đạt được sự tin tưởng trong tập thể, đừng làm ảnh hưởng đến công việc của những người khác hỏa thủy xung khắc vận trình tình cảm của người con giáp này cũng có phần xa sút giữa bạn và nửa kia còn quá nhiều vấn đề chưa thể giải quyết mâu thuẫn mới lại cứ xuất hiện mỗi ngày khiến bạn muộn phiền vô cùng người độc thân chưa thực sự hiểu về điều trái tim mình muốn nên rất khó để có thể tìm được người thực sự phù hợp với bản thân câu quyết cho các tuổi hợi tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa đề phòng những trò chơi xấu vô oan của tiểu nhân tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ